Trung Quốc xâm chiếm trên thực tế, Việt Nam chỉ phản đối suông. Theo bản tin từ Hoàn Cầu Thời báo hôm 6 tháng 7 năm 2021, tàu nghiên cứu mới nhất và lớn nhất của Trung Quốc có tên Đại học Tôn Trung Sơn sẽ đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong tháng 10 tới để thúc đẩy thăm dò các vùng biển giàu tài nguyên, nghiên cứu hơi nước của ranh giới phía Tây của Biển Đông, cũng như các vùng biển lân cạnh nhằm cung cấp hỗ trợ khoa học cho việc phòng chống thiên tai. Con tàu được coi là phòng thí nghiệm di động cỡ lớn trên biển này dài 113 m, rộng hơn 19 m, được đóng tại nhà máy đóng tàu Giang Nam Thượng Hải và mới được bàn giao cho các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Tôn Trung Sơn vào tháng trước. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8 tháng 7 năm 2021, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc sắp đưa tàu nghiên cứu khổng lồ đến Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố, mọi hoạt động thăm dò, khảo sát và nghiên cứu khoa học tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, mỗi lần Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông là Việt Nam chỉ có phản đối miệng, ngoài ra không có hành động phản kháng nào khác, ông nói. Chuyện phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam so với thực tế ngoài Biển Đông thì ai cũng lấy làm lạ là Việt Nam luôn luôn bị gò ép, luôn luôn bị ăn hiếp, bị lấn áp. Nhưng tại sao người phát ngôn chỉ có một cách là phản đối miệng, còn hành động quân sự, chiến lược quốc phòng như thế nào thì người dân rất mù mờ. Chưa bao giờ có ai nói một cách công khai là Việt Nam sẵn sàng đối phó với Trung Quốc. Việt Nam chỉ nói có đủ quyết tâm, đủ tiềm lực để đánh bại mọi âm mưu xâm lược một cách chung chung. Ai xâm lược Việt Nam thì cũng không biết. Có giải thích rằng cách phản ứng của Việt Nam là để giữ vững quan hệ hữu hảo, không cho Trung Quốc cơ hội vin vào bất cứ cớ nào gia tăng tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Trong khi đó, Việt Nam vẫn âm thầm chuẩn bị lực lượng quân sự và quốc phòng để sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu xâm lược. Cũng có nhiều người đánh giá Việt Nam không thể làm gì khác vì phụ thuộc quá nặng vào Trung Quốc và cả chính trị lẫn kinh tế. Giáo sư Kataya, chuyên gia Úc về Việt Nam về vấn đề Biển Đông phân tích thêm với RFA qua email – Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản đối và bác bỏ việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong khi Trung Quốc cử một tàu nghiên cứu tiến hành các hoạt động. Nếu Việt Nam im lặng, sau này Trung Quốc có thể lập luận rằng Việt Nam đã chấp nhận các yêu sách về chủ quyền không thể tranh cãi trên Biển Đông, bao gồm cả Hoàng Sa. Thay vào đó, Việt Nam có thể trình một bản ghi nhớ bổ sung Ad Memo ghi chú bằng lời nói hoặc công hàm của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Nếu vấn đề được coi là rất nghiêm trọng, Việt Nam nên yêu cầu Đại sứ tại Bắc Kinh phản đối chính thức với Bộ Ngoại giao nước này. Cũng liên quan Hoàng Sa, mới tháng trước, Tân Hoa xã đưa tin chính quyền tỉnh Hải Nam Trung Quốc đã triển khai dự án gắn thẻ tên nhằm ghi nhận các loài thực vật ở hơn 10 đảo và cấu trúc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đến nay, 500 loài thực vật đã được gắn tên. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 24 tháng 6 năm 2021, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lại tuyên bố Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Các hành vi dưới mọi hình thức vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình đều vô giá trị không được công nhận. Trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, thì trên đất liền, lãnh đạo cao cấp của Việt Nam lại ca ngợi 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc, ca ngợi thành tựu 70 năm của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Đinh Kim Phúc đặt câu hỏi về cách hành xử của giới lãnh đạo Việt Nam. Vậy đối ngoại cấp cao giữa hai nước là gì? Những thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước là gì? Không ai biết. Phản ứng của Việt Nam như thế có phản ảnh được quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo quyền chủ quyền biển đảo hay không? Hay vấn đề này nó nằm một phần trong chiến lược quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Trung Quốc? Cách trả lời của Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm này đến năm khác làm cho người dân không biết sự thật, không rõ được quyết tâm bảo vệ tổ quốc của lãnh đạo Việt Nam như thế nào. Trung Quốc từ rất lâu đã có tham vọng độc chiếm Biển Đông với đường lưỡi bò tự vẽ bao trọn 75% diện tích mặt nước của Biển Đông. Đường lưỡi bò xuất hiện lần đầu tiên trong bản đồ Trung Quốc vào năm 1948 với tên gọi đường 11 đoạn. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau khi thành lập năm 1949 vẫn tự xác định lãnh thổ trên Biển Đông theo đường 11 đoạn này. Đến năm 1953 thì bỏ hai đoạn trong Vịnh Bắc Bộ trở thành đường 9 đoạn. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài ra phán quyết tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò mà Trung Quốc gọi là quyền lịch sử là trái ngược với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để tuyên bố quyền lịch sử đối với những tài nguyên biển trong đường chín đoạn này. Trung Quốc bác bỏ phán quyết của tòa án trong thông cáo ra cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định phán quyết này không ảnh hưởng đến chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc hôm 2 tháng 6 năm 2020 đã gửi công hàm cho Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết La Haye năm 2016. Hoa Kỳ đồng thời yêu cầu cho lưu hành công hàm này cho tất cả các quốc gia thành viên như tài liệu chính thức của Đại hội đồng. Trung Quốc đăng ký thương hiệu các thực thể ở Biển Đông không hài lòng với việc đòi chủ quyền với gần như toàn bộ các đá và bãi ở Biển Đông. Trung Quốc còn thực hiện một bước đi bất thường là đăng ký thương hiệu cho hàng trăm các thực thể nằm rải rác ở Biển Đông. Một điều tra của Binal News cho biết như vậy. Hành động này của Trung Quốc đã vấp phải những phản đối từ các quốc gia đòi chủ quyền khác ở Biển Đông. Đài Loan và Việt Nam đã bác bỏ tính chính danh của các thương hiệu này mà các chuyên gia mô tả là một nỗ lực của Trung Quốc. PLC nhằm kiểm soát các công ty nội địa và nước ngoài trong việc sử dụng thương hiệu Biển Đông. Không như phần lớn cách hành xử mang tính gây hấn của Trung Quốc, việc đăng ký thương hiệu hầu như không được chú ý tới khi chúng được bắt đầu 7 năm về trước. Nhưng giờ đây, việc nghiên cứu các tài liệu của chính phủ Trung Quốc từ năm 2014 do Bina News thực hiện đã cho thấy rằng thành phố Nam Sa thành phố chịu trách nhiệm quản lý đối với các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đã đăng ký hàng ngàn thương hiệu cho 286 đá, bãi đá, bãi cát và các thực thể đang tranh chấp khác, cũng như toàn khu vực Biển Đông. Mỗi một thương hiệu như vậy bao gồm tên thực thể, được viết theo kiểu chữ Trung Quốc và được xếp loại theo một trong số 45 loại thương hiệu quốc tế vốn bao phủ tất cả các lĩnh vực từ nhạc cụ đến các dịch vụ pháp lý. Nhiều thương hiệu còn bao gồm cả phần dịch tiếng Anh của tên thực thể và logo minh họa cho thấy một cách nhìn nhiều màu sắc đối với thực thể như trong hình. Sự miêu tả các thực thể dường như đi trước chiến dịch bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo rộng lớn của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được bắt đầu năm 2014. Các tên thương hiệu và logo của đá vành khăn, đá chữ thập, đá subi và toàn bộ quần đảo Trường Sa. Hình thương hiệu do Văn phòng Quản lý Sự vụ Yongxin thuộc thành phố Tam Sa nắm giữ, Analyst by Bina News. Tuyên bố chủ quyền, Julian Ku, một giáo sư thuộc trường đại học luật Maurice A. Dana thuộc Đại học Hofstra nói rằng các thương hiệu này có khả năng giúp Trung Quốc trong việc đưa ra các đơn kiện để kiểm soát cách thức mà các công ty Trung Quốc và nước ngoài sử dụng thương hiệu Biển Đông. Giáo sư Julian Ku cho rằng đây là một dạng chiến tranh pháp lý, cách mà Trung Quốc sử dụng luật nội địa và quốc tế để thúc đẩy lập trường của nước này đối với các tranh chấp. Trung Quốc hài lòng rằng nước này nắm chủ quyền với hàng trăm các thực thể khắp toàn bộ Biển Đông, cũng như các quyền rộng lớn đối với vùng nước ở đó. Một lập trường không được hậu thuẫn bởi luật quốc tế. Những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối từ các quốc gia láng giềng, mặc dù dường như các quốc gia đó bao gồm Việt Nam và Philippines cũng đã đăng ký những thương hiệu tương tự. Trả lời một yêu cầu bình luận về thương hiệu của Trung Quốc, một giới chức tại Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC nói với Bina News rằng bất cứ cách nào nhằm lan truyền các thông tin đi ngược lại luật quốc tế và sự thật lịch sử đều vô nghĩa và sai luật, cũng như sẽ không thể thay đổi được sự thật về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Việc sử dụng thương mại đối với các hình ảnh Biển Đông, cụ thể là các bản đồ, từ lâu đã là nguồn gốc của những căng thẳng giữa các nước đòi chủ quyền ở Biển Đông. Một ví dụ là việc hãng phim DreamWorks vào năm 2019 đưa hình ảnh bản đồ có đường đứt khúc chính đoạn của Trung Quốc vào phim Người Tuyết Abominable đã khiến giới chức Philippines, Việt Nam và Malaysia ra lệnh cấm chiếu bộ phim. Vào tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng các công ty hoạt động ở Việt Nam phải tuân thủ luật Việt Nam, chỉ trích các hãng nước ngoài đã sử dụng bản đồ có đường lưới bò của Trung Quốc trong các sản phẩm của họ. Từ những bình luận chính thức về vấn đề này, rõ ràng là Trung Quốc thấy giá trị cốt lõi trong việc khẳng định các quyền thương mại đối với các lãnh thổ tranh chấp. Báo nhà nước Trung Quốc có tên China Industry and Commerce, Công nghiệp và Thương mại, trích lời giới chức thành phố Tam Sa vào năm 2016 rằng việc áp dụng các thương hiệu cho các tên ở các đảo và bãi đá thuộc thành phố Tam Sa theo luật thương hiệu của Trung Quốc là cách làm trực tiếp nhất trong tuyên bố chủ quyền. Thành phố Tam Sa còn đăng ký các thương hiệu này để bảo vệ chủ sở hữu tên địa lý với mỗi đảo, bãi đá, bãi cát và ngăn chặn sự việc sử dụng thương hiệu trái phép. Theo báo China Industry and Commerce News, Ý nói đến khi một thể nhân đăng ký chặn trước thương hiệu của một thể nhân khác, do đó lấy cắp được thương hiệu. Đòi hỏi chủ quyền đối với tất cả những đá và bãi đá còn lại. 281 thực thể được đăng ký thương hiệu bởi thành phố Tam Sa phần lớn khớp với danh sách 287 thực thể mà Trung Quốc đã đặt tên và đòi hỏi chủ quyền vào năm 1983 và sau đó mở rộng vào tháng 4 năm 2020. Ví dụ, thành phố Tam Sa đăng ký thương hiệu với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo mà Việt Nam và Đài Loan cũng đòi chủ quyền. Nhóm Trăng Khuyết và nhóm An Vĩnh lập thành hai nhóm đảo của quần đảo Hoàng Sa. Nhóm đảo Quilian là một phần thuộc nhóm An Vĩnh, đảo Cây, một phần của nhóm đảo Quillian. Thành phố Tam Sa cũng đã đăng ký hàng loạt các đá, bãi đá ở quần đảo Trường Sa, bao gồm các thực thể đang được kiểm soát bởi các nước khác như đảo Ba Đình do Đài Loan kiểm soát, đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát và đảo Sinh Tồn do Việt Nam kiểm soát. Câu hỏi cho tính pháp lý Thông tin dữ liệu từ chính phủ Trung Quốc cho thấy thành phố Tam Sa đã đăng ký cho ít nhất 2.675 thương hiệu và chỉ có một số nhỏ các đơn xin được nộp vào năm 2014, phần lớn đơn đã được duyệt. Trong 82 trường hợp, thành phố Tam Sa đã đăng ký thương hiệu cho một thực thể nhiều hơn một lần, đôi khi đăng ký các thương hiệu theo một trong số 45 loại thương hiệu quốc tế cho một thực thể. Thành phố cũng đăng ký thương hiệu cho bãi Scarborough dưới hai tên nộp 45 đơn đăng ký thương hiệu cho Hoàng Giang Iceland và 45 đơn cho Minyu Reef. Mặc dù Trung Quốc đăng ký các thương hiệu 7 năm trước, nhưng các thương hiệu này dường như không được sử dụng rộng rãi, trừ một ngoại lệ. Logo Tam Sa mà thành phố đăng ký có thể được thấy trên các tàu của thành phố, trang web của thành phố và các bục được sử dụng bởi chính quyền thành phố. Tam Sa bao gồm quần đảo Tây Sa, Nam Sa, Đông Sa mà là các tên mà Trung Quốc đặt cho các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bãi Scarborough và bãi Macclesfield. Giáo sư Julian Ku nói rằng ý nghĩa pháp lý của các thương hiệu này không rõ ràng hoàn toàn. Các thương hiệu là những bảo vệ pháp lý cho việc sử dụng tên hoặc logo cho mục đích thương mại. Điều này có nghĩa là các thương hiệu sẽ nhìn chung sẽ không được hiểu là để củng cố đòi hỏi chủ quyền của một quốc gia theo luật quốc tế. Thêm nữa, ông cho rằng các thương hiệu được nhìn nhận trước tiên theo luật nội địa và bạn phải đăng ký một thương hiệu ở từng nước và mỗi một nước có quyền từ chối đăng ký thương hiệu đó theo các lý do pháp lý nội địa của họ. Giáo sư Julian Ku đặt câu hỏi liệu những vị trí địa lý có thậm chí có được đăng ký thương hiệu hay không? Có sự bảo vệ ở luật quốc tế và Mỹ cho các chỉ dẫn địa lý khi nó liên quan đến thực phẩm như champagne nhưng đặt thương hiệu cho thực thể đất mà không có một sản phẩm cụ thể nào là hoàn toàn mới đối với tôi và tôi nghĩ nó còn không chắc chắn ở phần lớn các quốc gia. Bất chấp những hạn chế, các thương hiệu này có thể sẽ vẫn hữu dụng cho chính phủ Trung Quốc. Ví dụ, các thương hiệu này có thể cho phép chính phủ Trung Quốc chặn việc sử dụng thương mại không được phép với việc đặt tên Biển Đông do các công ty Trung Quốc thực hiện. Theo giáo sư Khu nói, nếu bất cứ công ty nào tiếp thị một sản phẩm với một cái tên thực thể đất gắn liền với nó, theo lý thuyết, một nhà nắm thương hiệu của Trung Quốc có thể kiện. Nhưng vì tôi nghĩ là khó có thể xảy ra, chuyện các nước khác sẽ nhìn nhận các thương hiệu này của Trung Quốc tôi không lo lắng.